trước khi trẻ học cách đọc, việc chỉ vào các từ khi bạn đọc sẽ rất hữu ích. Trong khi trẻ quan sát, bạn có thể di chuyển ngón tay từ trái sang phải dưới các từ khi bạn đọc. Ví dụ, bạn có thể làm việc này trong khi đọc một cuốn sách Chú chó chạy nhanh. Hoặc bạn có thể làm việc này trong khi đọc một áp phích. Hãy đến xem chương trình. Mặc dù điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng nó giúp trẻ hiểu rằng các từ viết đại diện cho các từ được nói. Và nó cũng giúp trẻ biết rằng chúng ta đọc từ trái sang phải.